rồi tân thành tây ninh xin chào khách à, bây giờ review con máy hàng co 2 máy hàng à, cơ co 2 hàng cuộn á đây là cuộn 12 kg rồi rồi 350 tân thành đây tc 350 thì thằng này chuyên nhà hàng đồ dày nha ví dụ à, hàng sắc hộp đó chuyên đẹp luôn á thì quỹ này máy 250 rồi trong hàng đẹp hơn kia nhiều lắm hàng sướng lắm nghe tiếng nó đã dữ lắm nhưng mà thằng này thì thiên hướng của nó là chuyên về hàng sắt dày đồ lớn đồ nặng rồi đó thì, mấy, thì chơi này còn mà còn mà đem này à, đi hàng à, sắt hợp thì cũng được nhưng mà nói chung nó không nó không ngon không ngon bằng quỹ này ngon ngon phải không cái cà rồ thì lên 350 310 350 gì thì nó ra là rùa rời hết rồi không có rùa trong nữa rồi giờ là thì cái máy này hiện tại ở Tân Thành à, Tây Ninh bán ở khu vực Tây Ninh thôi nha mới bảo hành bảo dưỡng lo được còn khu vực khác thì có đại lý Tân Thành à, mấy khu vực đó ok cho xài đó. hư hao trục chặt gì hoặc là vấn đề kỹ thuật uh, vận hành thì ờ, sửa chữa bảo dưỡng này nọ thì tân thành tên anh lo lo tận nơi luôn khu vực tên anh thôi ra ngoài không có đi được không có lo được mấy đó nha đây thì giá máy hiện tại cập nhật mới nhất là 22 triệu 400 đầy đủ hết toàn bộ phụ kiện luôn cái này ờ, gì có cuộn dây không tặng luôn tặng cuộn dây súng súng 3 mét nha đáp chuẩn là 5 mét còn ai mà muốn ờ, thêm dài thêm thì bộ tiền tiền thêm vô nha còn cáp chuẩn của nó là 5 mét toàn bộ là phụ kiện là do tân thành tây ninh làm nha nhà máy không có làm phụ kiện rồi giờ test thử ra làm quỷ này nó ra sao thì hôm nay mà đem đi chơi ờ, chuẩn của nó là xài dây một ly cho được dày hàng xước hàng rất là đã nó nấu kinh khủng luôn chứ thằng quỷ này đem hàng đồ dày hơi dở nhưng không nấu không đảm bảo đâu thằng này thì uh, xài 250 thì xài 5 ly 6 ly 7 ly gì đó đổ lại thôi chứ không có xài dày nữa dày nữa thì nó không, không có ngấu không có chảy mà nó cũng không đủ lực để chơi nữa còn thằng này khác nha thằng này chơi đồ dày thì chảy dữ lắm chảy kinh khủng luôn một số uh, anh thợ thì kêu uh, hàng sale hai món hàng nó không chính món hàng nó giòn nó không nấu rồi nó tầm bậy nha thằng này nó hàng so với ờ, món hàng que thì thằng này nấu nó xuyên khấu nhiều dữ lắm cho vô ờ, thử đi đâu thật còn chỉnh máy á thì ờ, thằng quỷ này chỉnh thì dễ lắm hai nút này là để à, chỉnh lửa thì thường gian ly để cái này thì nhắm thôi nhưng mà thằng này sẽ cố định không có động tới số 3 số 4 gì đó rồi thì chỉnh thì chủ yếu chỉnh ngang rùa ngang rùa là chỗ ngay chỗ mình làm việc á chỉnh cái này là chỉnh tốc độ dây thằng kia mình để đại số rồi cố định nó chứ không có động thì bắt đầu chỉnh à, này chỉnh này chỉnh tốc độ thì tốc độ nó ra phải tương ứng với thằng kia chỉnh có một nút này thôi thì tính à, tính ra thì thằng này nó chỉnh thì nó đơn giản hơn đơn giản hơn này này không biết chỉnh chỉnh dặn hai ba nút dặn dặn dặn dặn kiểu gì cũng không vô được đâu có mẹo của nó cũng nói chung cũng giống giống nhau một thằng giữ một thằng rồi chỉnh thằng còn lại thì thằng này cũng vậy tương xứng nhau tại vì điện tử thì nó nằm trên cùng một bảng thành ra mò mò mò mò cứ thấy lúc nào cũng mò mò mò hồi banh rồi hồi chỉnh tới chiều cũng vô không được còn thằng này bản chất của nó ở đây nó có cái nút màu mà thành ra nó sẽ dễ hơn ít phải mò ít phải động tới cái lửa rồi đi dây ra cũng quan tâm nhiều thứ tại sĩ vệ sinh cực lắm này một cái trong cái giải pháp mình giải quyết cái vụ sĩ đỡ bị xử lý ờ, sau khi hàng đã xài ly hai đen ly hai ly hai tăng lên rồi thử chỉnh cái gì nè nó tới chỗ nào đây đây là món hàng hoàn thiện á tức là buông cái cò ra là là là, là xong rồi không có cần cái gõ sỉ hay là gì còn chỉnh ví dụ chỉnh nó à, với này ví dụ giờ này sạc không sạc sạc giờ muốn cho nó gồ lên dày lên thì tăng dây lên khỏi phải động tới cái bảng à, trong cái máy tăng dây lên thì tự động sẽ dày lên chữ hơn nó gòn hơn cây chút rồi giờ muốn muốn chảy thì nói chung là giảm dây kiểu vậy thôi chỉ chỉnh đúng một lúc thôi, tức là giờ cho lớn lên nó sẹp xuống cái nữa đây khúc nữa cho sẹp luôn này nó chạy nó thấu tới đâu thằng que không có cửa là tốc độ này so với que thì que nó như con rùi như rùa bò vậy hai thằng một thằng cầm uh, que bốn ly với thằng cầm uh, máy mít thì thằng này đi nhanh đi cùng một thời gian đi cùng một đường một một cái thôi rồi này dài hơn kia tới ba bốn lần nhanh lắm còn độ chảy thì vô tư nha không có vụ mà thằng này nó chỉ có độ ngấu rồi nó chỉ có hơn thôi chứ không có, có thấp hơn là que tốc độ nó nhanh và nó xương thấu tốt hơn rồi TTC 350 là dòng ờ, máy hàng ờ, mít máy hàng CO2 máy hàng cuộn mà cái ờ, ruột của nó là ruột gì cơ nó ít bo mạch nó chỉ có đúng một cái bo mạch này. thành ra hư hao gì của nó cũng dễ lắm thay làm biến nhất là mấy cái bo thay vô cái xong còn cái vấn đề vận hành này nọ thì nó phát sinh nhiều lắm ví súng thì cái đó cái đơn vị súng nè do súng nè do khí nè do cái dây nó cũng nhiều vấn đề lắm thì cái đó thì mua máy hay là gì phải bắt buộc phải có đơn vị nó hỗ trợ giải quyết vấn đề đó cho mình ổng này thì nhiều tại vì rất là nhiều ờ, anh thợ mà cũng xài lâu năm rồi nhưng mà vẫn bị gặp các cái vấn đề này cũng gặp trục chặt miết rồi à. thì nếu mà không có giải quyết được nếu đơn vị bán máy nó không có hỗ trợ được máy đó là chết xài cái này máy càng xịn là cái vấn đề xài của nó càng càng càng khó chứ không phải vậy chỉnh máy là chỉnh vậy thôi nó cũng không có gì hết nhưng mà quan trọng là các cái ly ri lì rè nó xài ngon hay không á là cái do cái mình xài chứ không phải do máy mình xài là nhiều lắm do cuộn dây cuộn dây nó lâu lâu nó bị lỗi do súng súng chạm hay là hay là khí bét này nọ nó nó không ấy mà mấy anh ờ xài xài mà mấy đó thì mấy anh đâu giải quyết được thì cái đơn vị mà tư vấn bán máy thì họ phải có kinh nghiệm về máy này họ sẽ giải quyết cho mình thì ở tây ninh thì có tân thành tây ninh hỗ trợ tận nơi luôn rồi thì có gì à, liên hệ tân thành tên anh rồi chào mọi người